chào các bác nhá à, shop tân ấy chào toàn thể anh em à, giới thiệu với anh em cái bộ uh, quần áo ngụy trang hàng cao cấp nhá hàng cao cấp chất liệu vải là vải kaki và shop mới nhập được đây nhá à, chất liệu vải kaki màu ngụy trang lá cây khô số lượng hàng thì rất nhiều đây này các bác này các bác có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ với lại à, số điện thoại của shop này nhá đây mới hàng mới về xong tôi vừa mới lấy về đây nó hơi muộn rồi một chút nhưng mà tranh thủ ờ, làm ít hình ảnh để cho các bác ờ, xem để các bác ờ, cập nhật để các bác mua hàng nhé đây, quần áo kaki màu ngụy trang lá cây khô như tôi đang mặc thế này áo thì là cái loại này đấy thuộc cái diện gọi là áo gió nhé áo gió các bác nhé áo gió thì nó sẽ rộng nó sẽ thỉnh hoàng. thế như tôi đây là số đo nó nhỏ quá mặc nó không đẹp cái bộ này ấy, là size to dành cho anh em phải nặng trên 60 cân à, cao trên mét 65 nhé ví dụ như tôi đây cao có mét 65 thôi nặng được có 55 kg thôi thì đâm ra là mặc nó, nó nó rộng lắm nó không có được đẹp nhé Đấy, cái bộ này bộ size to thế hẹn lần sau cho các bác là sẽ nhập một bộ size nhỏ nhá và cái uh, quy cách của áo này ống tay thì là dạng uh, như này ống tay dạng thun này à, khóa nhựa này có mũ chụp này các bác nhá có mũ chụp liền luôn à, hai bên sườn này có hai túi này hai túi có đường khóa kéo lại để ờ, chống mất đồ cho các bác nhé vâng. à, về quần ấy thì hai bên này có hai túi này hai túi này rất là rộng này rất rộng các bác nhé ở phía sau là không còn túi nữa ở phía dưới ống chân này này à, các bác mà muốn ờ, muốn cho nó thu nhỏ lại thì các bác thắt cái dây này mà à, dưới đây là có một cái dây các bác thắt lại con nặn vào trong thì là cái ống của mình sẽ được uh, thu lại nó được bó lại nhé thì nó sẽ gọn gàng cho các bác di chuyển hơn thì hôm nay tôi vừa mới lấy hàng về đây có quần áo ngụy trang này có thêm cái món uh, ống nhòm này ống nhòm dài ống nhòm dài đây nha các bác nhé số lượng thì cũng rất là nhiều anh em uh, chơi mấy cái món ống này các bác là về lắp vào thì các bác lắp nhé như một số anh em mà mua cả cái ống này về để quan sát quan sát ngắm du lịch uh, nhòm du lịch rồi uh, các bác uh, đi nhòm tìm ong nhé cái hàng này nó là hàng ờ, thương hiệu thương hiệu bút xeo thương hiệu bút xeo hàng loại một à, có tem bút xeo luôn đấy có ờ, ốc định tâm nhá à, ờ, tên của nó là hàng bút xeo ba trừ chín nhân bốn mươi có cả lưới chống nóa đấy có cả lưới chống nóa này có ốc định tâm này ốc định tâm nó tem khoan chìm các bác nhá rồi có tem thương hiệu bút xeo rồi có tem thương hiệu tem sừng hiêu anh em có quảng cáo là cái loại loại nhất rồi đấy hàng này hàng loại nhất thế đây là tiện thể về ở ờ, quần áo ngụy trang à, và cùng với cái này thì tôi giới thiệu cho các bác nên thực sự là các bác thông cảm là cái hàng này là à, hàng hàng mà hàng ống ống giòm dài này là hàng mặt hàng nhạy cảm mình không được giới thiệu uh, công khai lắm nó vi phạm với nguyên tắc cộng đồng nhé thì đây là giới thiệu cho các bác biết là shop có mặt hàng này thôi thế còn các bác mà muốn xem uh, những cái mặt hàng khác và những cái linh phụ kiện uh, cho anh em mà chơi đam mê PCP chẳng hạn đấy thì các bác ờ, sẽ vào ờ, theo cái đường link khác mà tôi đưa ra ở dưới nhá thì các bác xem sang cái kênh bên cạnh đấy kênh của shop ờ, chuyên về mấy cái đồ phụ kiện này thì các bác sẽ xem được nhiều thứ hơn ở đây là chỉ có giới thiệu sơ cho các bác là có cái lô hàng mới hàng và cái ống ống nhòm này nhá ống nhòm dài một mắt này đấy các bác nào có nhu cầu chơi thì liên hệ nhá rồi quần áo ngụy trang quần áo ngụy trang nhá cái hàng này tôi nói lại là cái hàng này này là hàng ờ, bút xeo ba trừ chín nhân bốn mươi hàng loại một là tem thương hiệu bút xeo tem sừng hiêu rồi ờ, ốc định tâm nhá rồi cả lưới chống hóa nữa các bác nhé con này có lưới chống hóa hàng loại nhất rồi đấy mà giá thì cũng bình thường vừa phải thôi cho anh em ờ, rất là dễ chơi Đấy, các bác uh, mua quần áo ngụy trang các bác chơi thêm món kia nữa thì tiện phải mua thêm luôn nhá thì giá thành nó lại càng được rẻ đi à, các bác càng mua nhiều ấy, thì giá thành chiết khấu càng được nhiều nhá rồi xin ờ, chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá